thì anh em thấy mình có nhận định rất là nhiều cái giải cho tất cả anh em trên cái dòng loại Serie giống như cái trận Inter Milan hoặc um, Napoli hoặc là AC Milan nè thì mình nhận định rất là cái nhiều cái trận của Serie cho tất cả anh em. Không chỉ riêng mình nhận định Serie mà mình còn rất là nhiều kênh để chơi mỗi kênh mình nhận định riêng một cái giải cho tất cả anh em. Thì giống như kênh kèo bóng VIP này của mình thì mình nhận định giải Serie A còn những cái kênh kia mình nhận định La Liga hoặc là ngoại hạng Anh hoặc là Bundesliga thì mỗi kênh mình sẽ nhận định một cái giải cho anh em để anh em có dễ phân biệt và anh em có thể dễ mà vào xem video để lấy kèo hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà nhận định cho tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giữa cái trận Udinese và Monza diễn ra vào lúc à, 17 giờ 30 ngày 8 tháng 8 tháng 4 nha anh em. Thì giống như anh em cũng thấy đây là cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội. Bên phía Udinese chơi với sơ đồ 352, bên phía Monza chơi với sơ đồ 3421. Thì hàng công cao nhất của Udinese là Isaac và Beto. Thì anh em thấy hai cái cầu thủ này hiện tại là đang có một cái danh hiệu cực kỳ cao ở trong cái đội hình của Udinese đang có cực kỳ nhiều danh hiệu trong cái à, đội hình của Udinese luôn nha anh em thì Isaac là một cái cầu thủ mới vừa nổi mới vừa nổi đây mà đá cực kỳ trái cực kỳ hay trong những cái mùa giải hiện tại luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà bảng xếp hạng trên uh, Serie A của hai đội thì anh em thấy hiện tại Udinese đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 28 vòng đấu. Thì Udinese trong cái mùa giải này Udinese cũng vẫn đang có một cái thứ hạng trung bình trên à, bảng xếp hạng nha anh em. Cũng khá là an toàn, cũng khá là an toàn trên bảng xếp hạng rồi. Trong khi đó thằng Monza mới vừa lên hạng nhưng mà cái vị trí thứ hạng của thằng Monza trên cái bảng xếp hạng của Serie A thì anh em thấy Monza đang có vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 34 điểm sau 28 vòng đấu thì mình nói về Udinese trước nha anh em ạ. Udinese có 38 điểm. Nếu mà cái trận này Udinese có thể thắng trong cái trận này với cái tỷ số cách biệt á thì Udinese sẽ vươn lên cái vị trí dưới Juventus là vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng để vô Udinese đứng. Thì nếu mà Udinese thắng trong cái trận này thì quá dễ cho Udinese tại vì Udinese đã đang thi đấu trên sân nhà trong cái trận này luôn thì lợi thế nằm nghiêng về bên phía Udinese thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích đội chủ nhà trước nha Udinese trong 10 trận gần nhất thì Udinese đã thắng hết 3 trận và để hòa 4 trận và để thua 3 trận trận thua gần nhất là Udinese để thua hằng Bờ Lóc Na với cái tỷ số 3-0 và thua thằng Inter, thua Torino thì nếu mà Udinese tính thua là thua những cái đội mà đang có thành tích tốt nhất tại Serie A thì Udinese mới thua còn Udinese cũng chả kém cạnh hơn những um, đội nào nha anh em giống như nè Udinese mới vừa ăn AC Milan với cái tỷ số là 3-1 nè ăn thằng Empoli với tỷ số 1-0 và trước đó nữa thì ăn Sampdoria với cái tỷ số là 1-0 thì nếu mà anh em tính theo cái thành tích của thằng Udinese hiện tại thì Udinese có cái một cái phong độ rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn còn bên phía bên phía đội um, sân khách á, là Monza thì anh em thấy Monza vừa để thua thằng Lazio với tỷ số là 2-0 nè và Cremonese và Verona thì hiện tại Cremonese và Verona đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng mà thằng Monza vẫn không thắng nổi vẫn cầm hòa với cái tỷ số là một đều thì trong 10 trận gần nhất Udinese cũng ờ, thằng Monza cũng chỉ thắng được ba trận và để thua ba trận và bốn trận thì cái phong độ của hai thằng này đang ngang tầm với nhau luôn trong 10 trận gần nhất thì hai thằng này đang có một cái số điểm bằng nhau luôn nha nè trong 10 trận gần nhất trên đấu trường Syria thì à, còn thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Udinese anh em được cái anh em nhìn thấy cái bảng thành tích chơi trên sân nhà của Udinese trong 4 trận gần nhất á thì Udinese đã hòa hết 3 trận và để thắng một trận trước AC Milan thì Udinese chơi trên sân nhà cái phòng thủ mà giữ cái lưới không bị thua cũng rất là tốt trên mấy trận gần đây nhất luôn nha anh em thì anh em thấy UDC đấu trên sân nhà trong 4 trận là ba trận nổ tài rồi ba trận nổ tài với từ 4 bàn không nha anh em thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo trong cái trận này tài thì nó rất là hợp lý cho tất cả anh em để anh em đầu tư luôn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai này đây thằng Monza là cái thằng mới lên hạng trong cái mùa này thì hai thằng này từ xưa tới nay nó chỉ đối đầu với nhau chỉ có hai trận trong cái mùa giải 2022 2023 này thôi nha anh em. Thì anh em thấy trong cái lượt đi trên cúp Serie A thì thằng Udinese được làm khách trên sân của thằng Monza thì thằng Udinese đã thắng với kết quả là 2-1 anh em thấy đây. Trận đó Udinese thắng với kết quả 2-1. Còn trên đấu trường cúp Copa Tây Ban Nha, cúp tựa lộng cúp Copa Italia thì thằng Monza nó thắng thằng Udinese Udinese trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 3-2 thì nếu mà tính theo cái thành tích hai thằng này gặp nhau thì nổ bàn thắng rất là nhiều mình không cần biết cái thành tích thằng nào mạnh hơn nhưng mà nếu theo phân tích của mình á thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài trong hai thằng này trong những cái trận gần đây á thì anh em thấy trong hai lần gặp nhau hai thằng ít nhất 3 bàn thắng đến 4 bàn thắng đến 5 bàn thắng anh em có thể đầu tư vào cái mã tài mạnh tay trong cái trận hai này gặp nhau cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái trận đối đầu gần nhất trên lượt đi của cúp của um, Serie A thì thằng Udinese thắng 2-1 phân tích cho tất cả anh em xem trong cái trận đấu đó thì anh em thấy trong cái trận đấu đó cái đội hình của cái thằng à, bên phía Udinese tung ra cái đội hình anh em thấy hàng công cao nhất vẫn là thằng Bato thằng ghi một bàn thắng trong cái trận đó và Delefeu thì anh em thấy cái trận này có sự góp mặt của Isaac thì nó sẽ mạnh hơn gấp mấy lần trận đó luôn thì cái trận này mình đánh giá cao về cái thằng Udinese ra quân trong cái đội hình cực kỳ hay trong trận này thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Udinese làm khách nhưng mà vẫn chấp chứ cái mã kèo là 0,25 Đây anh em thấy cái mã kèo đây Là trận đó hiệp một là một điều nha anh em Thì cái thằng ghi bàn trước là cái thằng Monza Nhưng mà vừa ghi bàn xong thằng Udinese Tấn công gỡ là cái bàn thắng liền Rồi do Bento ghi ghi bàn thắng gỡ một điều nha anh em Thì à, trong cái trận đó góc góc thì anh em có thể thấy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 đây, thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đánh giá thằng UDNC nhỉnh hơn cái thằng Monza. Nhà cái đưa ra với cái mã kèo là UDNC chấp cái mã kèo 0,25. Đó, và tài xỉu 2,25 thì cái giống như mình phân tích cho tất cả anh em từ đầu video tới giờ anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài đây đây tài xỉu 2,25 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này từ 4 đến 5 bàn nhưng mà thằng UDC chơi trên sân nhà trận đấu ít nhất là hai bàn thắng và trận đấu nhiều nhất là 4 bàn trong khi đó 4 bàn 3 trận liền thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài của thằng UDC với cái mã kèo là 2,25 nhưng mà anh em nào chơi trang mình nhấn mạnh một câu anh em nào chơi trang anh em có thể chờ kèo ra sân 10 phút hoặc là 11 12 13 phút gì đó kèo nó sẽ tụt xuống còn hai hòa thì anh em vào cái mã kèo tài nếu mà udnc nó giữ cái tỷ số một điều hoặc là hai không thì anh em cũng vẫn hòa cái kèo tài xỉu anh em không thua còn nếu mà anh em vào mã kèo hai trái 2,25 á, nếu mà có một cái sự xui rủi nó xảy ra thì giống như nó có hai trái nó đứng hình thì anh em lại phải thua nửa kèo đó bởi vậy mình mới phiên anh em chờ gồng kèo nó sẽ tuột anh em vào tỷ lệ kèo anh em húp sẽ cao hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn nha thì đây là cái phần chốt kèo thì anh em cứ nằm anh kèo thằng đội chủ nhà là UDNC đá đồng thì tại sao mình cho anh em cái kèo đá đồng anh em chơi trang á, lợi thế của anh em là anh em có thể chờ kèo tuột anh em vào thì cái tỷ lệ anh em hòa với anh em thắng nó sẽ cao hơn còn anh em vào 0,25 nó hòa thì anh em lại bị thua nửa kèo thì đó bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em chơi anh em có thể gồng kèo chờ kèo nó hạ anh em vào không cần phải vào gọi mình đã cầm trang mình chơi thì bắt không mới gì mà mình phải vào từ đầu trận anh em mình ra nếu mà mình muốn đá kèo trên á thì mình ra chờ nó ra sân 5 đến 7 phút kèo nó tuột xuống lúc đó tha hồ mà anh em vào kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em mới đánh trước trận đấu thôi còn anh em cầm trang thì anh em chờ nó ra sân nó đá một tí anh em hãy vào tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn còn tài xỉu thì 2,25 giống như mình đã nói lúc uh, trước video thì uh, anh em cứ chờ mã kèo ra sân 5 đến 10 phút kèo tài xỉu tụt xuống còn hai quà Anh em vào mạnh tay cái kèo tài hai quà cho mình Mạnh tay luôn nha anh em, mạnh tay cái kèo tài hai quà Còn hiệp 1 á, hiệp 1 thì anh em cũng vẫn vào cái mã kèo tài 0,75 thì mình dự đoán trong hiệp 1 nó sẽ có hai bàn thắng luôn hai bàn thắng luôn anh em thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài hiệp 1 thì giống như mình nói rồi cho anh em rồi anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể vào những cái mã kèo chờ kèo tuột kèo hạ được nha anh em phải đăng ký trang anh em chơi á giống như anh em chơi trang lợi thế cho anh em là anh em có thể gồng chờ kèo tuột chứ anh em chơi trang mà anh em quýnh từ đầu thì thôi anh em nghĩ luôn đi anh em chơi trang làm gì cho nó mệt đó thì anh em cứ giống như theo mình hướng dẫn cho tất cả anh em anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả nhất có thể chứ anh em chơi qua thầu qua cò anh em mất nó có nhiều cái bất cập để anh em phải mất uh, tiền lắm giống như là cái bất cập của nó là anh em bị mất like hoặc là kèo bị kê lên cao thì đó hai cái hai cái vấn đề bất cập đó thôi là anh em đã bị thua thiệt người ta rồi đó còn thêm rất là nhiều cái vấn đề nữa mà mình chưa kể hết trong cái video này cho tất cả anh em được thì đó là ba cái mã kèo mà mình nhận định và chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận Udinese và thằng Monza này thì anh em nào á mà đang xem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 muốn tự đăng ký trang chơi anh em lên Google anh em anh em search một cái trang chơi bóng đá nó ra đầy cho anh em đăng ký nhưng mà anh em chơi anh em đăng ký anh em nạp vô anh chơi được ăn anh em rút ra có được hay không cái đó là mới là vấn đề còn mình đây trang của mình giới thiệu cho tất cả anh em là anh em nạp vô ăn anh em nạp vô anh em chơi ăn anh em muốn rút ra giờ nào anh em rút nó nhanh trong vòng 1 phút 30 giây là anh em đã có lúa về tới tài khoản rồi nha thì đó là cái vấn đề mình giới thiệu cho tất cả anh em và mình nhận định cho tất cả anh em trong cái trận giữa Udinese và Monza này luôn thì anh em đang xem được cái video này nếu mà anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh còn anh em có thể à, cho mình một lượt bình luận à, anh em dự đoán tỷ số trận này là tỷ số bao nhiêu nếu mà anh em nào dự đoán trúng sớm nhất á, thì mình sẽ lọc cho tất cả anh em đó một anh riêng mà chỉ một anh em là đoạt giải nhất là nhận định đúng tỷ số và sớm nhất thì mình sẽ lọc cho anh em đó 500k để anh em đó uống cà phê luôn nha thì cái đó anh em cứ vào anh em bình luận thoải mái anh em dự đoán tỷ số thoải mái mà tới lúc mà trận đấu kết thúc mình sẽ làm cái video lên mình lọc thẳng cho tất cả anh em luôn để cho anh em thấy chứ không phải là lọc cho tất cả anh em nha lọc chỉ riêng một anh em nào mà đúng đầu tiên nhất thì mình sẽ lọc và mình sẽ công bố cho tất cả anh em trong video sau luôn thì đến đây mình cũng kết thúc video thì um, hẹn gặp lại anh em ở video sau